nhiều gia đình giàu có, quyền cao chức trọng nhưng lại sớm lụi bại chỉ trong vài chục năm. Tiền bạc tích được rất nhiều nhưng con cháu cũng không thể hưởng. Không những thế rất nhiều thiếu gia con nhà giàu có đều là phá gia chi tử, hủy hoại hết cả thanh danh của dòng họ. Có thể thấy, tiền tài bất chính rồi cũng mất, chỉ có hành thiện tích đức thì mới để được phúc lộc cho con cháu mai sau mà thôi. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây để phần nào hiểu hơn về quy luật nhân quả báo ứng, từ đó biết tự gian mình và giáo huấn con cháu, giúp gia tộc ngày càng hưng thịnh hai đại thần liêm khiết thời nhà Thanh. Tăng Quốc Phiên, đại thần nổi tiếng triều đại Mãn Thanh, lãnh đạo tương quân, quyền cao chức trọng, nắm giữ tài chính, nhưng ông lại không lấy một đồng từ trong quân đội. Lâm Tắc Từ phụ mệnh triều đình nhà Thanh dẹp yên thuốc phiện. Chỉ cần ông nới lòng một chút thì sẽ nhẹ nhàng đút túi hàng trăm vạn đồng, nhưng ông đã không làm vậy. Lựa chọn của hai người họ thật là khác so với suy nghĩ của người bình thường. Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Nhất Vân Đài, cháu ngoại của Tăng Quốc Phiên đảm nhiệm chức hội trưởng Thương hội Thượng Hải. Bởi vì ông là con cháu của gia đình danh giá nên ông có nhiều mối quan hệ với các doanh nhân giàu có, Ông đã chứng kiến được sự thăng trầm của một số người và thấy rằng người ta thời đó kiếm tiền không khó nhưng giữ được tiền tài mới là khó. Thời bấy giờ, không ít quan chức cấp cao, công danh lẫy lừng, nhưng chỉ trong chớp mắt 40, 50 năm là gia tộc đó suy tàn. Hầu hết nguyên nhân của sự xa sút đó là do con cháu làm ăn không đàng hoàng, xa vào gái gú, phung phí tiền bạc. Mấy thiếu gia con nhà giàu có không có mấy ai quan tâm đến việc đọc sách hay truy cầu tiến bộ. Vì vậy ông đã viết một cuốn sách tên là Bảo Phú Pháp, Cách Bảo vệ Tài Phú. Trong đó nói về đạo giữ của cải và cũng liệt kê ra rất nhiều ví dụ để tăng thêm tính thuyết phục. Thống soái thể không lấy tiền về cho gia đình. Vào cuối thời nhà Thanh, trong số các gia tộc lớn, có một gia đình giàu có vượt hơn hẳn ông ngoại tăng quốc phiên của ông. Tuy nhiên vào thời Trung Hoa Dân Quốc, một số gia tộc lớn đã suy tàn. Chỉ trong mấy chục năm, của cải truyền đến đời thứ ba là đã tiêu tán hết. Ngược lại, những gia đình nắm trong tay quyền lực lớn mà không kiếm lợi cho bản thân thì sau này lại phát sinh biến hóa lớn. Trong sách Nhiếp Vấn Đài đã nói rằng ông ngoại tăng quốc phiên của ông tại vị 20 năm nếu dựa vào quyền thế để giành lấy tiền tài cho gia tộc thì rất dễ dàng. Tăng Quốc Phiên là thống soái tối cao của tương quân, có được quyền hành tài chính tuyệt đối. Quân phí mà triều đình cấp cho tương quân là do ông ký phát. Có người thống kê, từ khi tương quân thành lập vào năm Hàm Phong thứ ba cho đến khi kết thúc chiến sự vào năm Đồng Trị thứ bảy, Tăng Quốc Phiên đã ký phát quân lương khoảng 35 triệu đồng. Nếu ông có chút lòng tham thì đã dễ dàng tích lũy được tiền triệu. Nhưng tiền mà Tăng Quốc Phiên gửi về nhà khi thống lĩnh tương quân còn ít hơn thời mà ông làm quan ở Kinh Thành. Thậm chí có khi còn không gửi tiền về nhà. Tăng Quốc Phiên từng thề với thuộc cấp của mình rằng không lấy tiền của quân đội gửi về nhà. Khi đó, hầu hết các tướng lĩnh và thuộc cấp của ông cũng đều rất liêm khiết. Vô hình chung đã tạo phúc cho bách tính Tăng Quốc Phiên không muốn để nhiều tiền cho con cháu. Trong một bức thư gửi về gia đình, ông nói rằng bởi vì đã phát thẻ, cũng từng lấy sáu chữ không cần tiền, không sợ chết làm ý chỉ. Ông không thể lừa gạt tâm trí của chính mình. Ngoại trừ nhu cầu cơm áo bình thường, ông sẽ không gửi quá nhiều tiền về nhà. Một lý do khác là ông sợ gia đình mình sẽ trở nên xa hoa. Ông nói trong bức thư rằng Tôi không muốn gửi quá nhiều tiền về nhà Chỉ sợ gia đình quá xa hoa Thế hệ sau trở nên kiêu căng Không có tiền thì con cháu cũng không thể ngông cuồng được Ông không ham làm giàu Cũng không muốn tích góp của cải cho con cháu Ông lo rằng con cháu sẽ nhiễm thói xa xỉ Khó có thể trở thành người tài Trong bức thư gửi về gia đình ông nói rằng Phàm là con cháu trong nhà cơm áo phải giống như học trò nghèo thì sau này mới có thể thành tài. Nếu như nhiễm thói xa hoa thì khó mà thành công được. Ông còn nói, người con trai nếu có tài có đức thì không cần dựa vào tài sản do cha để lại cũng có thể tự kiếm cơm ăn. Người con trai mà bất tài, có cho nhiều tiền thì sau này cũng làm nhiều việc ác, rồi sẽ làm bại hoại thanh danh gia đình. Con cháu tăng gia đều hiển đạt, dưới ảnh hưởng của Tăng Quốc Phiên, con cháu Tăng gia đều tự lực cánh sinh. Sau này còn sản sinh ra rất nhiều nhân tài. Có người thống kê, dòng họ Tăng, bắt đầu từ Tăng Quốc Phiên, đã không có một đứa con phá gia chi tử nào trong 8 thế hệ kéo dài trong 200 năm. Trong số con cháu của dòng họ Tăng, có gần 200 người đã được học qua cao đẳng, đều là những nhân tài có danh vọng. Lo cho nước cho dân, không chịu nhận hối lộ. Trong năm đạo quang triều đại nhà Thanh, các doanh nhân nước ngoài đã bán một lượng lớn thuốc phiện vào Trung Quốc. Việc này đã phá hủy môi trường sống và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Năm đạo quang thứ 18, năm 1838, triều đình cử Lâm Tác Từ làm khâm sai đại thần, đi về Quảng Châu để dẹp yên thuốc phiện. Khi đó nhiều người đã tìm cách hối lộ ông nếu Lâm Tắc Từ muốn phát tài thì có thể có vài triệu lượng bạc một cách dễ dàng. Như vậy thì gia đình ông có thể sống thoải mái mà không phải lo về cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng Lâm Tắc Từ là người lo cho nước cho dân. Ông biết được thuốc phiện gây hại cho người dân, nên ông cương quyết từ chối tiền hối lộ của các thương nhân. Ông đã thu giữ và tiêu hủy gần 20.000 hộp thuốc phiện. Qua năm sau, quân đội Anh uy hiếp triều đình nhà Thanh triều đình nhà Thanh vì muốn cầu hòa mà đã cách chức Lâm Tắc Từ để điều tra. Ông bị đẩy đến biên cương và phải chịu 5 năm sống lưu vong. Lâm Tắc Từ giữ vững ý chí của mình. Nhiều người có thể nghĩ Lâm Tắc Từ làm như vậy để làm gì? Chỉ vì từ chối nhận hối lộ và cấm thuốc phiện mà ông đã bị cách chức và bị đẩy ra biên giới. Trước khi đi ông đã làm bài thơ Phó Thú Đăng Hình Khẩu Chiêm Kỳ Gia Nhân trên đường đi đóng quân xuất khẩu thành thơ để giải bày với người nhà. Trong đó có hai câu viết rằng Cầu lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân họa phúc tị su chi. Có nghĩa là chỉ cần có ích cho nước nhà thì dù phải hy sinh thân mình ông cũng cam lòng. Tuyệt đối sẽ không trốn tránh dù cho biết là sẽ gặp phải tai họa. Về việc này, Nhiếp Vân Đài đã ghi lại rằng Lâm Tắc Tử sau khi qua đời Lâm gia không có tiền tích cóp nhưng cũng không bị suy tàn. Con cháu mấy đời của ông sau này có rất nhiều người đã học hành đỗ đạt. Vào thời Trung Hoa Dân Quốc vẫn là một nhà dòng dõi nho học. Lâm Tường, viện trưởng tòa án tối cao thời đó chính là con cháu của Lâm Tắc Tử. Hơn nữa đạo đức của người này cũng rất cao thượng. Có thể thấy, Lâm Tắc Tử từ chối phát tài bất hợp pháp, nhưng con cháu của ông lại được hưởng phúc. Lâm gia vẫn được hiển hách cho đến mãi về sau. Kiếm tiền nhờ quốc nạn, tiền vào cửa trước mà ra cửa sau. Trong sách, Nhiếp Vân Đài cũng ghi lại câu chuyện về ba doanh nhân giàu có ở Quảng Đông. Họ là Ngũ Thị, Phan Thị và Khổng Thị. Ba nhà này đã lợi dụng chiến tranh thuốc viện mà phát tài, kiếm lợi hàng chục triệu đồng. Tài sản của ba gia đình này có thể nói là cả nước không ai sánh bằng. Họ ăn mặc sang trọng, có xe BMW kép ra vào, cuộc sống ngập trong nhung lụa. Vào thời điểm đó, hầu hết các bức tranh thư pháp cổ nổi tiếng đều được đóng dấu ngũ thị, phan thị hoặc khổng thị. Cho thấy những bức tranh quý giá này đã được sưu tập bởi ba nhà trên. Nhưng vài chục năm sau, trong số con cháu của ba nhà này, không có một ai thành tài. Tất cả đều dần dần suy bại. Trong lễ ký, Đại học có nói rằng Hóa bội nhi nhập giả, diệt bội nhi xuất Đại ý là một người nếu dùng thủ đoạn bất chính mà có được tiền tài Vậy thì người đó cũng theo những cách không hợp với lẽ thường mà mất đi nó So sánh Lâm Tắc Từ và ba doanh nhân ở Quảng Đông Ba doanh nhân này phải chăng là rất có đầu óc kinh doanh nên đã làm ăn phát đạt Còn Lâm Tắc Từ lại rất ngốc, không biết lợi dụng cơ hội mà phát tài nhưng chỉ vài chục năm trôi qua, nhìn lại con cháu của họ thì đã cách biệt một trời một vực. Tiền tài tích có con cháu cũng không thể hưởng. Vào thời điểm đó, có một doanh nhân giàu có họ Trần ở Thượng Hải. Có thể nói Trần Gia là ông vua đầu tư đất đai. Tài sản của Trần Gia phải đến 40 triệu đồng. Hai người con trai của ông, mỗi người được chia 20 triệu đồng. Năm 1925, nhiếp vân đài đến Trần Gia làm khách. Nhìn thấy ngôi nhà của Trần Gia rất sang trọng. Tường bốn bên đều được trang trí bằng pha lê, trưng bày những đỉnh đồng cổ đại, đều là những đồ cổ có lịch sử hơn 3.000 năm. Vào thời điểm đó, gần một nửa số đồ đồng nổi tiếng ở Trung Quốc là của Trần Gia. Tuy nhiên, chỉ bảy năm sau, giá đất ở Thượng Hải đột ngột tụt giá thê thảm Trần gia đầu cơ thất bại dẫn đến phá sản. Hầu như toàn bộ tài sản của gia đình đã bị ngân hàng tịch thu. Có thể thấy, hành thiện tích đức mới có thể để lại phúc lộc cho con cháu. Đây mới gọi là biết tính toán lâu dài cho thế hệ sau. Con cháu có tài mà lại sở hữu quá nhiều của cải cũng dễ bị sa đọa, không có chí tiến thủ. Rồi tiền tài ông cha để lại cũng sớm không cánh mà bay. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Tu nhân tích đức như thế nào để vượt qua kiếp nạn? Cổ ngữ có câu Đạo đức có thể truyền lại 10 đời không hết Nhưng truyền lại tiền tài thì bất quá chỉ đến 3 đời là tiêu tan Giá trị của đạo đức Câu thành ngữ đạo đức truyền ra Thập đại dĩ thượng Phú quý truyền ra Bất quá tam đại Có nghĩa là đạo đức có thể truyền lại 10 đời không hết, nhưng truyền lại tiền tài thì bất quá chỉ đến 3 đời là tiêu tan. Có ý nói rằng nếu một gia đình có đức thì sẽ nhiều đời được sống trong hạnh phúc. Cũng là nói, nếu các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái luôn làm việc thiện tích đức và không làm việc xấu để tổn đức thì cuộc sống tốt đẹp sẽ truyền đến nhiều đời. Còn nếu chỉ chú ý đến tiền tài mà tích lũy để lại cho con cháu thì cũng chỉ trong thời gian nhất định mà tiêu tan. Như vậy đã đủ để nói lên rằng đạo đức của con người giá trị đến nhường nào. Giới tu luyện giảng rằng con người khi sinh ra luôn mang theo hai thứ, đó là đức và nghiệp. Nếu người nào có nhiều đức thì làm quan to, phát tài lớn. Nếu không có đức thì đi xin ăn cũng khó khăn. Bởi quy luật của vũ trụ là mọi sự luôn có sự hoán đổi. Do vậy nếu đi xin ăn thì cũng phải có đức để giao hoán. Cũng như vậy nếu làm một việc xấu thì phải chịu nghiệp lực và phải tổn đức. Một người có nhiều đức, họ làm quan to, phát tài lớn. Nhưng nếu không biết tích đức và cứ làm việc xấu, tranh giành những thứ của người khác thì đức cũng dần sẽ hết. Do vậy nếu không tích đức thì kể cả làm quan to đến đâu, giàu có thế nào thì cuối cùng hết đức vẫn phải gặp nạn, như bị bệnh tật, mất tiền của, thậm chí có người còn mất mạng. Nhẫn để tích đức Nhẫn đối với con người là một đức tính quan trọng bậc nhất để không làm tổn đức. Những người tu luyện Pháp Luân Công là tu theo đặc tính chân thiện nhẫn của vũ trụ. Họ đặc biệt coi trong tu nhẫn bởi vì nhẫn chính là tích đức. Phật giáo cũng rất coi trọng tu hạnh nhẫn nhục đều là để đề cao tầng thứ của họ. Trong quyển sách truyền Pháp Luân có viết về việc người nào có nhiều đức thì có thể làm đại quan, phát đại tài thời Trung Quốc cổ đại có câu chuyện Hàn Tín chịu nhục chui Hán. Hàn Tín là đại tướng quân của Hoàng đế Lưu Bang, là người có ý chí kiên cường. Chuyện kể rằng, ông luyện võ từ khi còn nhỏ tuổi. Một hôm ông khoác bảo kiếm đi ngoài đường, có một kẻ vô lại thách ông giết hắn. Ông nghĩ rằng giết hắn thì không nên mà lại bị quan bắt đền mạng. Hắn thấy ông không dám giết, hắn liền bảo ông phải chui qua háng hắn. Cuối cùng Hàn Tín đã thực sự chui qua háng kẻ kia. Quả thực Hàn Tín là người có tâm đại nhẫn, nên ông mới làm được việc to lớn, mới được người đời ghi tên ông vào lịch sử. Nhẫn được thì tâm sẽ bình an, sẽ không bị tổn đức, sẽ giữ được hạnh phúc gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Vậy sao có thể nói nhẫn là chuyện nhỏ? Không tranh không đấu cũng là để tu nhân tích đức mọi sự đến với mỗi người đều không hề ngẫu nhiên Đều đã có sự an bài theo bản sự của mỗi người Theo lượng đức mà họ có Nếu tranh đấu để cố giành phần thắng về mình Thì kết quả không phải là được mà chính là họ đã bị mất Kể cả khi họ đã giành được điều họ muốn Bởi vì nếu điều đó không phải của họ Thì đã phải lấy đức để hoán đổi Do vậy hãy tùy kỳ tự nhiên Cái gì thuộc của mình chắc chắn sẽ còn đó Thứ gì không thuộc của mình thì có tranh giành cũng không được hoặc rồi cũng mất. Hãy sẵn sàng nhẫn nhịn, chịu khổ một chút, việc đó sẽ mang lại nhiều điều tốt lành. Cái khổ ở đây có thể là trên phương diện thể chất hoặc tinh thần của con người. Tu nhân tích đức từ lời nói Một người muốn được mọi người tôn trọng thì trước tiên phải từ lời nói của anh ta lời nói ra khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu thì đó còn được gọi là khẩu đức, tức là lời nói có đức, lời nói chân thực. Muốn làm người cao quý, nhất thiết phải có khẩu đức, lời không nên nói thì đừng nói, lời nào nên nói thì từ từ mà nói. Muốn có vận mệnh phú quý, đầu tiên phải tu dưỡng cái miệng phú quý. Người đời thường nói rằng, phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, miệng là tạo nghiệp nhanh nhất, chỉ không thận trọng trong lời nói thôi, sẽ có thể đắc tội rồi. Miệng nói lời thiện là đang tạo thiện nghiệp, tu bổ thiện duyên, tích được đức. Một lời nói an lành sẽ cho ta một tâm thái an hòa và khiến cho khí huyết cũng lại an hòa. Từ đó thấy rằng câu nói phúc từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra chẳng hề sai. Tích đức từ tính cách khiêm nhường, trong 64 quẻ dịch thì quẻ khiêm, địa sơn khiêm là quẻ đẹp nhất. Nội hàm của quẻ địa sơn khiêm nói lên tính nhún nhường, sự hanh thông, nói lên người quân tử giữ được trọn vẹn tới cuối. Tượng của quẻ này là trên là quẻ địa, đất, dưới là quẻ sơn, núi. Núi cao, đất thấp mà núi chịu ở dưới đất là cái tượng nhún nhường, khiêm hạ. Vì vậy mà được hanh thông,